đi ra làng lá thì ok đi ra đập đá thì hơi khê cánh ngay thằng chí mà hết biến thái thì lại chuyện lướt trên mặt nước tao như con sóng